Tập 1 Trời đã tối trong một văn phòng có một người đàn ông vẫn đang cố gắng làm lốt phần việc còn lại của mình xong anh cũng tan làm trên đường về không may anh đã bị tai nạn và có lẽ là không ở lại được nữa rồi. Sau khi anh mở mắt anh lại thấy mình đang được một ông não phù phép mình dưới cơn mưa đó anh đã được đầu thai. Trong rừng một cậu thanh niên đã để ý hai con gà đó là chỉ một phép thuật nhỏ đã hạ được chúng sau đó rất nhiều động vật đã bị hạ gục và cậu chính là Sin Wop hớt cậu ở với ông. Lúc đó cậu đã chạy về nhà và ông của cậu chính là Merlin Gophert, ông là người đã cứu cậu khi gia đình cậu bị quỷ tấn công. Lúc đó cậu khia triển phép thuật và cho ông xem thành quả sau buổi đi săn của mình. Thấy vậy, ông rất vui khi cháu mình học phép thuật rất nhanh, ông muốn cậu thử đốt đống củi kia lên thì có ngay nhà ông. Sau đó bà Melida và chú Michel đến thăm sinh ông cũng nhắc cậu lên học thêm kiếm thuật và trang bị ma thuật khi đến nơi bà thấy đống xác động vật nên đã mắng cho Sin một trận nhưng Sin đã nói được ông đi cho chiếc giày ma thuật này rồi lên bà yên tâm. Và bà là Melissa Bowen bạn của ông và bà cũng giận khi ông đã dạy phép thuật cho Shin còn bên cạnh bà là chú Michenko Linh chú muốn huấn luyện Shin kiếm thuật. Rồi một ngày hai ông cháu đang đi trong rừng ông đã nói sẽ cho cậu học một thứ để bảo vệ bản thân cũng như mọi người trước lũ quỷ. Đến cuối đường ông đã dạy cậu cách phân tán sức mạnh để tìm ra vật sống và quỷ trong khu rừng Shin nghe xong khá ngạc nhiên. Ông chưa nói xong cậu đã thực hiện được phép thuật, cậu còn nhìn thấy bà Melissa nhưng có cảm giác gì đó đen tối ở gần đây ông đã nhắc đó là một con quỷ. Khi hai ông cháu chạy lại thấy một con gấu quỷ xin đã hạ nó trong một nốt nhạc khiến ông đứng hình mất 5 giây. Buổi tối về nhà ông đã kể cho mọi người về phép thuật của Sin và mọi người rất lo lắng với phép thuật đó sẽ làm hại đến bản thân cậu sáng hôm sau khi cậu đang rất mệt mỏi với việc học kiếm thuật. Thì ông đã dẫn cậu đến một nơi yên tĩnh nói sự thật cho cậu biết cậu không phải cháu ruột của ông bằng một cách nào đó cậu cũng đã biết rồi ông đã kể lại lần đó đã cứu cậu trong rừng. Cậu nói chỉ cần ông và mọi người ở cạnh khiến ông nghẹn ngào mà bật khóc. Cuối cùng cũng đến sinh nhật tuổi thứ 15 của Shin trên bản ăn cậu chia sẽ chưa từng ra khỏi khu rừng cũng chưa từng mua sắm khiến mọi người bó tay ông chỉ là quên dạy thôi mà. Sau đó ông tạo ra cánh cửa dịch chuyển dẫn mọi người đến một vùng núi để xem si khai triển sức mạnh và chỉ với 1% sức mạnh đã đưa ngọn núi về với cát bụi bà Melisa thấy thế đã trách ông sao không dạy cách tiết chế cho Shin. Về đến nhà cậu mới biết những người dạy bảo mình từ bé đến giờ toàn người cấp cao chú Dis là vua của một vương quốc trị Chris là quân đội cấp cao hoàng gia và anh SCG là pháp sư sốc quá đi chú Michel cũng là chỉ huy của đội hiệp sĩ xin vẫn thắc mắc sao toàn lãnh đạo đến chơi với ông bà mình vậy. Lên chú Dix đã kể về truyền thuyết đất nước của chú bị quỷ chiếm tất cả đã bị hạ nhưng hai ông bà đã đến ứng cứu kịp thời và tiêu diệt hết quỷ cho đất nước tin sốc hơn hai ông bà còn là vợ chồng tin động trời quá. Hôm sau Shin đã được ngồi xe ra khỏi khu rừng đến cổng thành hai người đã đưa thẻ thông hành khiến anh gác cổng hét lên mọi người nghe thấy tên hai vị liền chạy lại ngay ở cung điện được chú Dis chuẩn bị ba người đã được chào đón rất nồng hậu. Shin đã đi tham quan thị trấn đang lạc đường bỗng gặp một đám du côn đang bắt nạt hai cô nương Shin đã chạy lại đi giam ba đường quyền hạ gục hết nhưng đập vào mắt cậu có hai quả bóng khiến cậu đỏ mặt. Tập 2 khi xong thì ba người cùng ngồi ở quán cà phê trò chuyện thì biết được tên hai cô gái đó là Maria và Cicely hỏi thì biết được ba người cùng thi vào học viện pháp thuật bọn họ rất mong được gặp hai vị hiền nhân và cháu trai của hai người đó. Sau mà làm quen thì Sin cũng không tiết lộ thân phận đã ra thanh toán rồi đi luôn Cicely nghe chừng đã bị cảm nắng rồi. Ngày thi đầu vào Sin đã có mặt ở học viện pháp thuật đang đứng xem bảng tin bỗng có một tên đến kiếm chuyện với cậu nhưng đã bị hạ gục ngay cậu ta lấy danh bà tức ra để đe dọa Sin nhưng lúc đó có một bóng người đã chạy tới ngăn cậu ta lại. Sau màn giới thiệu tên là August thì xin chợt nhận ra đây chính là con trai chú Đích hoàng tử của đất nước này hai người cứ thế mà làm thân với nhau. Maria và Sicily đứng ở xa cũng thấy được cảnh đó hai người khá ngạc nhiên sau khi vào phòng thi lý thuyết đã xong đến phần thực hành các bạn đều dùng hết. Công lúc nhưng chỉ như mùi đốt inox còn xin chỉ búng tay nhẹ một cái đã làm tan cả bia đích các bạn đứng hình không cần vận khi mà vẫn có công lực cao như vậy. Ngày công bố điểm thi, Sin và August đã được chọn sau đó đến phòng phát đồng phục cô giáo rất vui khi biết cậu là cháu hiền nhân đã đưa cho cậu hai túi đồ nói cậu tự niệm chú vào đồ. Vì là thủ quan nên cô giáo còn nhắc cậu chuẩn bị một bài thuyết trình nhưng cậu đã muốn hoàng tử August thuyết trình chứ sao lại là mình học viện này không phân chia vai cấp đâu xong hai người cùng đi về ở đằng sau Maria và Sicily cũng chưa biết Sin là người như thế nào mà đỗ thủ khoa. Buổi tối ở nhà tên bà tức kia đang gào thét vì cậu ta chỉ được vào lớp A thay vì lớp S cấp cao còn bên khác xin đăng tự xóa bùa chú trên áo và thay bằng thần chú cậu tự nghĩ ra. Lúc đó bà cũng mở cửa đi và cậu đã khoe ngay với bà về chuyện cậu đã thay đổi thần chú trên áo ngày hôm sau trước khi nhập học. Bà đã nhắc cậu hãy cẩn thận với bộ đồng phục ở cổng trường mọi người nhìn thấy hai vị hiền nhân đã chạy ngay tới mà đầy cả xin ra. Sau đó vừa đến lớp August đã trêu xin rồi Maria và Sicily cũng đã tới cả bốn người cùng đi vào trong góp mắt trong buổi lễ có đức. vua và hai vị hiền nhân lúc đó cô giáo mời thủ khoa xin góp hớt lên phát biểu hai cô bạn kia mới ngứa ra đó là cháu của hai vị hiền nhân. Cậu rất tự tin lên phía trên phát biểu còn ở dưới tên bá tức kia đang tức điên lên xong các bạn đã được phân đến lớp S ở đây cũng là các đồng đội sẽ sắt cánh với xin sau này. Sau tiết học, Maria đã nhờ xin giúp Sicily vì cậu ấy đã bị tên bà tước kia quấy rối. Xin rất sẵn lòng giúp đỡ lúc đó tên bà tước cũng đi. Tới vừa nói đó là vị hôn thê của cậu ta xin đã đứng ra ngăn cản Sicily cũng có dũng khí để đuổi tên đó đi. Hoàng tử cũng đến đuổi hắn đi. Sau đó lại đến chơi xin và Sicily khiến hai người đỏ mặt rồi xin đã rủ các bạn cùng về nhà mình chơi August cũng muốn rủ thêm cha đi xong cũng đã tới nơi xin đã giới thiệu với ông bà và chú đây là những người bạn của cậu. Cậu còn nói muốn giúp Sicily tránh xa được tên bà tức kia đầu tiên bà nói rất khó nghe khiến Sicily đau lòng mà đứng dậy bỏ đi nhưng bà đã gọi cô lại và nói chỉ muốn thử lòng cô thôi với những lời từ đáy lòng bà đã quyết định giúp Sicily. Vào phòng thay đồ hai bà cháu đã tâm sự rất nhiều song gia xin cũng đã thay đổi bùa chú trên bộ đồ của Sicily. Ông bà rất vui khi thấy xin đã trưởng thành đến tối ai cũng có bộ đồ ấn chú mới tạm biệt xin đi về. Xin cũng muốn Mai sẽ đón Cecily đi học nhưng cô từ chối Xin đã mở cánh cổng thời gian đưa bọn họ về ngôi nhà trước cậu ở khiến các bạn ngạc nhiên rồi lại quay trở về chỗ cũ ngay tức khắc đầu Maria muốn nổ tung rồi. Tập 3 những ngày sau đó Xin và Cecily suốt ngày dính lấy nhau tình cảm của họ cũng ngày càng thăng tiến Maria đi đằng sau không tránh được món cơm chó. Vừa vào đến lớp đã bị August châu chọc rồi đừng có chọc đại ca nha đúng lúc thầy giáo cũng bước vào rồi dẫn lớp bọn họ đi tham quan ngồi trường này. Thầy đã giới thiệu ở đây có các nhóm nghiên cứu về các bộ môn rồi các bạn cũng bàn nhau muốn lập ra một nhóm nghiên cứu thầy nghe cũng giấy thú vị đó rồi thầy nói sẽ giúp đỡ các bạn xin cũng được các bạn phân làm nhóm trưởng. Tuy không muốn nhưng tên nhóm đã được lấy là nhóm nghiên cứu ma pháp tối thượng ôi mẹ ơi đúng cạn lời với bọn này. Ở cuộc họp Đức Vua và các cận thần đang bàn về việc ma thú đang hoành hành gần đây phải tăng cường quân đội sau cuộc họp vua đã quyết định lập ra một nhóm hiệp hội thợ săn ma thú. Ở nhà tên bà tức cất kia thì bố ta đã bị bố dạy cho bài học vì quá lộng hành trên trường cậu ta cũng nổi điên lên và bắt buộc bố cậu ta phải nhốt vào. Sáng hôm sau biết được tin cớt đã bị cấm túc sinh khá thắc mắc thì được biết trước cậu ta cũng là một học sinh ngoan nhưng khi được học dưới thời thầy trộm thì mới thay đổi như vậy, ông thầy đó phụ trách phép thuật cho cớt. Nghe tin đó Jin cũng phải suy nghĩ rồi ở bên khác thầy trộm đã được mẹ Cớt mời đến ông ta nói muốn gặp Cớt khi vào trong ông ta đã dùng năng lượng hắc ám đưa vào người Cớt rồi rời đi ngay. Ở trường nhóm của Jin ngày càng gắn kết nhưng cũng không quên trả thù những bữa cơm chó của Jin và Sicily. Tuy là vậy nhưng Sin vẫn khá nghiêm túc trong việc học thêm phép thuật cậu còn kể lại năm 10 tuổi có tiêu diệt con gấu quỷ các bạn nghe thấy vậy nghĩ không biết ông này có phải người hay gì nữa Sin thì vẫn chưa hiểu gì cả. Song trên đường cùng các bạn đi về lớp bỗng xin cảm nhận được một nguồn sức mạnh bóng tối ở gần đây đúng là vậy đó là cớt cậu ta đã bị thế lực hắc ám tẩy não rồi cậu ta tấn công ngay tới chỗ mọi người xin đã kịp thời ra chắn cho các bạn. Cậu đã bị thương nhưng cậu có phép hồi phục nên đã lành lại ngay xin biết tên kia đang bị ma lực đè bẹp cậu đã nói các bạn đi chỗ khác để nhường sân khấu cho cậu. Các bạn thế ý nên đã rời đi ngay cớt với con thịnh nộ trong người đã tấn công liên tục vào Xin nhưng không nhằm nhò gì với Xin. cậu đã dùng năng lượng để kìm hãm lại thế lực hắc ám trong người cớt nhưng không được. Rồi tức quá cậu ta đã tung chiêu hủy diệt muốn cho bay vào ngôi trường này thì xin bắt buộc phải tiêu diệt cậu ta để đảm bảo an toàn. Xin đang tự trách bản thân khi đã cướp đi mạng sống của bạn. Nhưng Sicily cùng mọi người đã chạy ra an ủi kịp thời. Xin rất căm tức tên đã làm ra chuyện này với Kurt và quyết tìm ra được kẻ đứng sau. Kế hoạch của ông thầy đã bị xin cản đường. Ở bên này Xin đang nói về chuyện người biến Kurt thành ma nhân thì phải là một pháp sư có ma lực rất cao. Nhưng ông ta làm thế để làm gì mà ma nhân này vẫn khá yếu. Các bạn nghe xong đến cạn lời với ông này. Khi Xin và các bạn trở về thì gặp ông bà cùng chú Dix đang đứng ở đó bỗng một người nói cậu được Đức Vua phong cho huân chương anh hùng vì đã xả thân tiêu diệt ma nhân. Và Đức Vua cũng hứa không lợi dụng Xin cho mục đích chính trị. Tin tức Xin trở thành anh hùng đã được lan rộng đang đi dạo trên đường Xin đã được khá nhiều các em gái xinh đẹp để ý nhưng cô gái cạnh Xin có phải vị hôn thê không? Nghe thấy vậy Sicily đỏ cả mặt lên rồi. Đến lớp thì ai cũng muốn tham gia cùng nhóm với Xin nhưng thầy Marcos chỉ nhận thêm hai học sinh ưu tú mà thôi. Đó là Mark và Olivia, hai người là thanh mai trúc mã nhà Mark có một xưởng rèn vũ khí còn nhà Olivia mở một quán ăn. Nghe thấy vậy các bạn đều rất thích thú Olivia cũng rủ các bạn đến nhà mình ăn một bữa. Nhưng xin chỉ quan tâm với vũ khí cậu muốn Mark chế tạo giúp mình một thanh kiếm mỏng nhẹ hơn Mark rất sẵn lòng. Yuri nói không tự tin lắm thì Xin đã động viên cô lúc đó cô nắm ngay lấy tay Xin cảm ơn. Sicily ở ngoài ghen quá mà không làm gì được, ở bên khác, ông thầy trộm đã bị đội điều tra hoàng gia đến có lời mời ông ta đến đội nghiên cứu để nghiên cứu về việc cướp biến thành ma nhân rồi ông ta cũng đồng ý đi cùng. Ở trường Xin và các bạn đang bàn xem chế tạo thanh kiến như thế nào cho hợp lý. Rồi nhóm của Xin quyết định tới nhà mắc còn các bạn nữ sẽ tới quán nhà Olivia. Ở bên này thầy trộm đã được dẫn tới phủ cảnh vệ vừa vào trong đã có một đám lính vây lấy ông ta. Biết là mình đã trúng kế ông ta đã cười lớn rồi khai triển sức mạnh để đáp trả. Đúng lúc đó nhóm của Xin đi qua thấy vậy đã chạy lại thì thấy ông thầy đó đã đánh gục hết mọi người trong đó. Xin không kìm chế được nữa mà nao tới đánh nhau với ông ta. Hai người trao đổi chiêu thức nhân lúc ông ta không để ý Xin đã tung ra một đòn khiến mắt kính ông ta vỡ ra lộ ra đôi mắt đỏ của ma nhân với điệu cười gây rợn. Xin nghĩ đã đến lúc đưa ông ta về châu trời đã tung ra một đòn sức mạnh tối thượng một ánh sáng đâm xuyên qua người ông ta gào thét tất cả đều nổ tung. Sau vụ nổ đất đã biến hết thành thủy tinh nhưng sự trộm đâu? Xin đã cứu đất nước này một lần nữa nhưng cậu còn đang suy nghĩ xem hắn đã đi đâu rồi. Không biết chính xác hắn đã bị tiêu diệt chưa? Ở đó xin được chỉ huy sư đoàn ma Pháp hỏi về sức mạnh tối thượng cậu vừa dùng cậu cũng giải thích chỉ lấy ánh sáng mặt trời làm cầu nối cho sức mạnh đó thôi. Sau vụ nổ đó đúng thật hắn đã thoát được với nụ cười nham hiểm. Ở nhà bà gọi Maria lại hỏi về chuyện của Sin và Sicily có phải đang hẹn hò không thì cô cũng không rõ nữa. Sáng hôm sau Shin cùng các bạn đi đến xưởng nhà Mark và Shin cũng biết được trộm chưa bị tiêu diệt. Rồi cả đám đã đến được xưởng rèn xịn so nhất cái thị trấn này. Mark và Olivia ra chào đón mọi người nhưng Olivia đã bị kéo về quán ăn ngay. Ở bên trong khi cha Mark đang ven vũ khí bỗng cậu dẫn bạn đi và thấy có hoàng tử bố cậu cùng các công nhân đã quỳ xuống ấp. Sau đó August đã nói muốn cha Mark chế tạo cho Shin một thanh kiếm. Nghe thấy tên xin Sin hớt bố Mark cùng mọi người lại lần nữa bị sốc nhưng rất sẵn lòng phục vụ nha. Ở đế quốc Rosvia bọn người xấu đang lập ra những kế hoạch để tấn công ngược ở lại vương quốc của Vodis. Dis. Xong xuôi với cha Mark thì cả đám đi ra thì biết ở đây còn bán cả trang sức xin hỏi Sicily thích món trang sức gì. Nghĩ mình sẽ được cầu hôn cô vui quá mà nhưng xin chỉ muốn đưa bùa chú vào trang sức để gia tăng sức mạnh cho cô thôi. Các bạn đằng sau cũng bó tay ông xin này nhưng khi lên tới quầy trang sức xin vẫn mua tặng Sicily một chiếc nhẫn rất đẹp rồi đeo lên tay cô khiến cô vô cùng hạnh phúc. Sau đó buổi trao huân chương được diễn ra cậu rất hồi hộp khi có rất nhiều người vây quay như vậy. Đứng trước toàn thể mọi người Đức vua đã khẳng định một lần nữa xin không bị lợi dụng cho mục đích chính trị cũng như quân đội. Sau vụ đó khi Xin vừa mở cửa ra lại thấy có một đám người đứng chật cửa nhà vì vậy cậu đã phải dùng đến cánh cửa dịch chuyển để đi học khiến các bạn giật mình không thể tin được. Để gia tăng sức mạnh cho các bạn Xin đã đứng ra dạy các bạn cách gia tăng sức mạnh và kiểm soát nó rồi Xin đã làm nói Maria và Sicily lên làm mẫu cho mọi người ở đó thì sức mạnh của Sicily đã tăng lên gấp bội khi có chiếc nhẫn của Xin tặng. Từ bây giờ các bạn sẽ phải chăm chỉ luyện tập dưới sự giám sát của Shin. Ôi sắp bị hành hạ rồi ư các bạn có vẻ buồn ha. Con trộm đang dưỡng thương ở đế quốc Rosfia sau khi bị Shin đánh cho trọng thương. Shin cũng dẫn các bạn về nhà bằng cổng ma thuật. Các bạn rất vui thì thấy hai vị hiền chiết. Và ở đó Shin cũng kể về kế hoạch luyện tập thêm để nâng cấp ma thuật. Ông rất ủng hộ kế hoạch đó của Shin và đã hướng dẫn cách mở cánh cổng dịch chuyển cho mọi người. Sau khi Shin cùng các bạn đi, hai ông bà rất lo lắng với sức mạnh lớn như vậy thì có bị mọi người tách rời không? Trên lớp thấy Lin có vết thương ở mặt hỏi mới biết cô không kiểm soát được sức mạnh lên đã xảy ra vậy. Rồi vũ khí Shin đặt đã được hoàn thành cậu rất hài lòng với chúng. Cậu còn mau tặng tất cả mọi người những món phụ kiện riêng để gia tăng sức mạnh và đây cũng là lúc để chuẩn bị cho các cuộc tấn công sắp tới mọi người đều rất lo lắng cho các cuộc tấn công đó. Nhưng Vin đã đứng ra đảm bảo với các bạn cậu sẽ đánh tan được bọn ma nhân đó. Bên khác Đức vua cũng nghe tin đội quân bên Blasphia đã tới được biên giới rồi chuẩn bị quân ngay. Hoàng đế Blasphia đã nhận được tin quân của mình mất tích trong lúc sắp chiến tranh khiến ông vô cùng tức giận. Ông ta cũng đang cho quân đội rút về, ở tại thủ đô đó đám ác quỷ cũng đang hoàng hành giết hết quân lính Blasphia và người đứng sau không ai khác đó chính là Strop. Ông ta cùng thuộc hạ đã đi tham quan chiếc tích mà mình đã tạo ra với vẻ khoái chí. Bên này hoàng đế Blasphia đang rất tức giận khi ông ta bước vào phòng thì đã thấy Strop ngồi đó và cái mạng già của hoàng đế đã bị Strop lấy đi. Khi quân trinh sát của Isin cũng thấy cả thủ đô đã bị tàn phá và đội quân ma nhân cũng đang đứng phía đối diện đợi họ. Về tới lâu đài Đức vua đã biết tin trộm vẫn sống ai cũng rất lo lắng. Ở trường thầy đang truyền đạt lại với mọi người là trường ma Pháp sẽ kết hợp với trường kỹ sĩ để chống lại đội quân ma nhân. Nghe thấy vậy các bạn có vẻ không được thoải mái lắm vì đám bên đó luôn trêu chọc và khinh bỉ Pháp sư bên mình. Toàn những người tứ chi phát triển không à tuổi gì mà đòi kết hợp với bọn mình. Rất nhiều ý kiến đã được đưa ra xin thì dùng được cả kiếm lẫn phép thuật khiến các bạn tò mò. Nhưng ngay lúc đó Xin đã nói được người chú của mình đó là Michel dạy kiếm thuật cho. Các bạn nghe xong phát hoảng khi Xin được đội trưởng đội kỹ sĩ dạy kiếm thuật đã thế lại có ông bà là hai vị hiền chết nữa ôi cuộc sống bất công quá đi. Nói gì thì nói vẫn phải luyện tập trung mà các bạn vẫn không chịu, rồi sau đó các bạn vẫn phải đến luyện tập trung với đội kiếm thật bên kia. Vừa đến thì đám kiếm sĩ bên đó đã nói rất khó nghe rồi, sau khi ngồi cùng một xe bên trường kỵ sĩ đã giới thiệu trước toàn thủ khoa với Á Khoa xin nghe thấy cũng bình thường thôi. Giờ cậu hỏi đã ai từng hạ được ma thú chưa thì bên kỳ sĩ gắt lên giờ không phải giờ để bàn tán. Bên trường kỳ sĩ họ rất khinh thường xin nói dẫn theo đám họ đi chỉ vướng chân. August cũng nói một câu khiến bên kỵ sĩ phải câm nín đó là không có pháp sư yểm trợ đồ các cậu làm lên chuyện. Sau khi xuống xe xin lại gặp anh SDG e và chị Chris biết hai người sẽ giám sát hai đội thì Xin cũng rất lo vừa xong hai người lại muốn cãi nhau. Maria kịp ra giải vây và các bạn ở đó cũng vậy Xin nhìn than chán luôn rồi cả hai đội cùng đi vào trong rừng hai đội rất căng thẳng với buổi luyện tập này. Hai anh chị giám sát cũng thấy khá thú vị. Hai đội càng đi sâu vào rừng càng thấy nguy hiểm ngay lúc đó Xin đã phát hiện có ma thú gần đây. Xin đã nhắc mọi người vào một con lợn dùng hóa quỷ nao tới đội kỹ sĩ nao lên nhưng tuyến đầu đã bị con lợn đó đập tan. Đội kỹ sĩ nằm dạp rồi nhiệm vụ tiêu diệt con lợn lại để xin rồi chỉ một đường kiếm cơ bản đã lấy đi cái đầu của lợn rừng. Đội kỹ sĩ nhìn thấy vậy hà hốc mồm chị Chris cũng ra mắng cho đội kỹ sĩ một trận mất mặt quá. Thấy các bạn bị thương, Sicily đã chạy ra dùng phép thuật phục hồi chưa lành cho các bạn khiến Shin nghe đấm máu. Sau vụ đó mấy ông kỹ sĩ rất ga lăng với Sicily xin cay quá mà. Đúng lúc đó anh SCG nhắc mọi người quá thú đang kéo đến rất đông đó chuẩn bị đi mọi người nghe xong rất sợ hãi. Để lấy le với Sicily một mình Sin đã đứng ra mượn đám quái thú để xả cơn gây lúc nãy khi đám thú nhảy đến bùm dọn sạch trong phút mốt. Thấy vậy trưởng nhóm đã chạy lại xin lỗi Sin khi đã khinh thường nhóm pháp sư xin lỗi Sicily vì xúc phạm bạn trai cô. Hai người thấy vậy ngại đỏ mặt ba anh kỵ sĩ bên kia biết tin thì ngơ luôn. August và Marin đứng ngoài nhìn đôi này mà thấy khó hiểu quá. Đi sâu vào trong rừng một con ma thú khác xuất hiện, mọi người trong nhóm đã phối hợp với nhau ăn ý hơn để tiêu diệt nó. Thông qua việc này thì hai đội đã hiểu và giúp đỡ nhau nhiều hơn. Siegfried thắc mắc xin học ma thuật ở đâu mà mạnh thế và muốn cậu dạy cho mình để mạnh hơn nhưng August đã đứng ra ngăn cản vì Siegfried là một quân nhân như vậy sẽ lợi dụng vào mục đích quân sự nghiêm trọng hơn là con người sẽ phá hủy thế giới này trước. Xin cuối cùng cũng hiểu sức mạnh của mình sẽ gây ra nguy hiểm như nào nên cậu ta sẽ cố gắng kiềm chế hết sức. Nhóm bên đây có một tên vẻ mặt hầm hầm nước Tony nãy giờ. Thì ra hai cậu ta là bạn học cấp 2 nhưng do Tony chạy qua trường ma pháp nên cậu ta đã rất giận. Bỗng từ đâu một con ma thú xuất hiện, đám kỳ sĩ định lao lên hội đồng nhưng từ đâu mấy con phi ra dọa cho bọn họ tè mảy ra quần. Ngay lập tức nhóm ma pháp nhanh tay tiêu diệt hết lũ ma thú nhưng thanh niên kia vẻ mặt vẫn cay cú có lẽ vì không muốn thua Tony tí nào. Tony nghĩ lại ngày xưa hai người là bạn tốt lắm nhưng hình như cô gái Siegfried thích đã tỏ tình với Tony nhưng hai người chia tay cũng lẹ mà, mới chỉ hôn nhau tí thôi, làm tên kia tức sôi máu mặt. Nhóm cuối cùng có vẻ là tuyệt vời nhất với mấy anh ký sĩ vì được cùng team với hội chị em. Mấy anh dai mặt đầy sĩ mẽ bảo mấy em cứ đứng đây để anh vô xử lý chúng nó. Nhưng có mấy con chó con mà cũng làm không xong đành để chị em ra tay vậy. Nhưng hơi quá tay thì phải kết quả là cuối buổi khi tập hợp các nhóm thì mỗi người đều mang cho mình một quả đầu mô cần chéo. Bên kia tên Siegfried mặt vẫn còn tức đỏ mặt, chỉ dưỡng mỗi xin cả buổi được tình tứ với người đẹp Sicily, nhưng để tiến xa hơn các nhóm sẽ phải cố gắng hơn nữa. Nhiều ngày sau đó bọn họ tiếp tục luyện tập thêm ở dãy núi Himalaya nơi mà không ai có thể thấy được. Tình hình ở đế quốc đang vô cùng hỗn loạn, đội quân ác quỷ thì ngày một đông và mạnh mẽ hơn, vì vậy phải tìm một nơi nào đó để luyện tập cùng nhau bí mật lâu dài. Mọi người đề cử đến chỗ của Sicily, đã thế ở đây còn có một suối nước nóng đúng là hết nước chấm. Nhưng về đến nhà nghe tin cả đám trai gái bằng tuổi dám sống chung một nhà thì ông Merlin và bà Melisa nào để yên, hai người quyết định đi theo để làm người giám hộ cho lũ nhóc, ngay hôm sau tất cả lên đường. Đang đi bọn họ phát hiện một nhóm thương nhân đang bị một bầy ma quái bao vây, bọn họ bốc thăm xem ai sẽ xử lũ ma quái kia và hai cô gái này chính là người may mắn đó. Chỉ trong 0.5 giây lũ ma quái đã bay màu mà chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bọn họ cuối cùng cũng tới nơi và được chào đón rất lồng hậu, đã thế còn ra còn gửi gắm cô chủ cho Sicily cho xin làm hia người bọn họ ngượng chín mặt. Việc đầu tiên khi đến đây tất nhiên là tắm suối nước nóng rồi, Bên phòng tắm nam thì so tài súng ống đạn dược, bàn chuyện thế giới còn bên phòng tắm nữ thì chị em so ngược với nhau xem ai bự hơn nên chỉ biết mờ lem mờ lem. Sáng sớm hôm sau tất cả đã phải thức dậy để luyện tập ma pháp, ông Merlin sẽ hướng dẫn mọi người cách kiểm soát ma thuật. Bà Amelia thì hướng dẫn sử dụng đạo cụ ma pháp, còn Shin thì phụ trách phần thực hành. Trình độ của các cá nhân trong nhóm đã cải thiện rõ rệt. Shin bỗng nảy ra một ý tưởng với phép thuật mới, mọi người cùng dựng khiên để cậu ta test. Shin bắt đầu khua tay múa chân làm ai cũng hơi rợn rợn tóc váy, nhưng cậu ta quay về hướng khác tông ra một phép thuật siêu khủng khiếp xuyên thủng mấy ngọn núi. Bà Amelia thấy vậy phi ra mắng cho cậu trận vì không biết kiểm soát phép thuật, nhưng Shin cũng đâu ngờ nó lại mạnh như vậy. Sau buổi tập August nhờ Shin đưa mình về hoàng cung bằng cánh cổng thần kỳ Vừa bước vào đã có một cô gái xinh đẹp với một cặp mờ lem và ánh mắt sắc lẹm đang đợi sẵn. Hóa ra đó là Elizabeth, hôn thê của August. Xin cũng khá bất ngờ vì cậu ta chưa từng được nghe tới. Tuy đang giận dữ như thế nhưng cô gái này lại rất phép tắc, đến trước mặt xin cúi đầu chào hỏi nhẹ nhàng. Nhưng khi quay sang August thì thái độ lại xoay 180 độ mắng cho cậu ta trận vì dám bỏ mặc hôn thê của mình và em gái may ở nhà để lén lút đi tham gia tập huấn. Thì ra hai người rất hâm mộ hai ông bà và xin mà August lại để họ ở nhà. Hai người bọn họ cũng muốn tham gia trại tập huấn tất nhiên là August không muốn cho đi nhưng khi hỏi ý khiến Đức Vua thì lại được ngài đồng ý. Trên đường đi Elizabeth bỗng ghen với Xin vì lúc nào August cũng nhắc đến Xin Xin Xin mở miệng ra là Xin Bà ta sợ hai người chơi đam mỹ với nhau, càng nghĩ cô ấy càng tức, Ngồi ăn với nhau, August khuyên xin nên thổ lộ tình cảm với cô gái mình thích đi chứ chả nhẽ đợi cô ấy chủ động trước. August giới thiệu vị hôn thê và em gái May của mình với mọi người. Con bé May chưa gì đã nói vụ lúc nãy ra làm Sin không biết rúc mặt vào đâu. Cecily bỗng lỡ mùng nói những lời xến xúa bị cả đám trêu cho đỏ mặt chạy đi. Đêm nằm suy nghĩ suy không sao ngủ được, bỗng cơ duyên khiến cậu gặp August vì không có ai còn đêm hôm nên cậu ta quyết định ngồi lại cùng nhau ôn những kỷ niệm cũ. Sau đó ý chí đàn ông thôi thúc cậu nói ra anh yêu em, làm người yêu anh nhé nhé baby, August ngượng ngùng nhưng cũng không từ chối, đang chuẩn bị đến màn cơm chóa thì đám bạn núp bên ngoài bỗng ngã hết ra làm cặp đôi lại một lần nữa ngại đỏ mặt. Sáng hôm sau cả nhóm có bài huấn luyện ngoài bãi biển, nhìn các cô gái này mặc bikini mới tuyệt vời làm sao. Bài huấn luyện ngày hôm nay sẽ là áp dụng phép thuật vào bóng chuyền. Thế là môn bóng chuyền từ môn thể thao bỗng thành ra kiểu như thế này đây. Sau buổi tập hôm đấy cả nhóm cùng nhau chui vào một phòng định tâm sự thâu đêm với nhau thì bỗng bà Melisa đẩy cửa bước vào nên cả nhóm phải trùng chăn lại với nhau để trốn. Do quá chật trội nên tay của Xin cứ vô tình hay cố tình chạm vào chỗ không nên chạm rồi cậu ta giật mình bật dậy xin lỗi. Thế là tất cả bị bà Melissa mắng trong một trận. Vì chuyện đêm qua mà cả đêm Si không ngủ được, sáng sớm ra hai người chạm mặt nhau mà vẫn còn cảm thấy ngại ngùng. Sicily nói có chuyện quan trọng nên nhờ xin đưa mình về nhà. Thì ra Sicily muốn ra mắt cậu với gia đình, ban đầu có chút căng thẳng. Cứ ngỡ ông bố Sicily là một người khó tính nhưng khi nghe cậu nói đang hẹn hò với Sicily thì ông ấy lại bỏ hết liêm sỉ cảm ơn cậu hết lòng vì đã chọn con gái ông. Sau đó mẹ Sicily nói con gái của quý tộc thì có một quy tắc là tuyệt đối không được hẹn hò với người chưa có hôn ước, mong là Xin sẽ hiểu ý, cuối cùng thì hai người đã đồng ý cho bọn họ được hẹn hò với nhau. Vẫn là những buổi luyện tập như bao ngày của mọi người nhưng mức độ ngày càng được nâng cao lên. Bên đây trộm đang rơi vào tình trạng thiếu thốn lương thực trầm trọng nên có lẽ sắp có một cuộc tấn công, xin lại muốn thử một phép thuật mới. Mọi người lần này đã biết tự giác bật hết khiên lên nhưng phép thuật lần này cậu nghĩ ra là trôi nổi nó có thể làm cho cậu bay lơ lửng trên trời. Tối hôm đó, xin xin phép ông bà được đính hôn với Sicily nhưng trước khi công bố hôn ước hai ông bà cần qua nhà Sicily để xác nhận một chuyện đã. Bố mẹ của Sicily rất vui mừng khi hai ông bà đích thân ghé thăm, sau đó cả nhà cùng nhau ngồi lại. Bà Meja nói thật ra xin không phải cháu ruột của ông bà bà, nhưng bố của Cicely lại không quan trọng điều đó. Ông chấp thuận hôn ước này không phải do cậu ấy là cháu của hai ông bà, mà do cậu ấy yêu thương Cicely hết mực, biết trân trọng và bảo vệ con bé. Chính con người đó của cậu ấy mới khiến gia đình Cicely chấp thuận hôn ước này. Thế là mọi chuyện coi như thành công viên mãn. Hôm nay mọi người sẽ thử bộ đồ mới mà Sin đã niêm phép thuật và cộng thêm trang sức đã nhận được trước đó kết hợp lại sẽ vô cùng mạnh mẽ nên buổi huấn luyện hôm nay sẽ khá nguy hiểm. Hôm nay sẽ huấn luyện thực chiến với ma thú cấp tai ương, ai cũng khá rén nhưng sức mạnh của họ đã được cải thiện hơn rất nhiều so với trước kia rồi. Đứng trước ma thú siêu mạnh này mỗi người khô tay múa chân một cái đủ đã làm nó bay màu thành cho bụi luôn, cả nhóm còn không tin là mình hạ được mấy con quái khủng dễ đến thế. Hôm nay là ngày đính hôn của Shin và Cecily. Cậu đang thay đồ trong phòng thì cô nàng bước vào với một bộ váy lộng lẫy cặp loa căng mịn và đôi mắt lóng lánh làm Shin bị hớp mất hồn. Đôi trai tài gái sắc khoác tay nhau tiến lên lễ đường với sự chứng kiến của tất cả mọi người. Sau khi tất cả cùng nâng ly cả hai rủ nhau ra ngoài ban công, cậu trao cho Sicily chiếc nhẫn đính hôn mình đã chuẩn bị sẵn và cầu hôn cô. Sau đó hai người đã có được nụ hôn đầu tiên mà không bị ai làm phiền. Mọi người có vẻ đã thành thạo phép thuật bay mà Sin mới sáng tạo ra. Ở đế quốc Strom hắn muốn biến đám quý tộc thành ma nhân, sau đó là tắm máu bọn lãnh chúa ông ta căm hận bọn quý tộc của đế quốc tận xương tủy. Lý do ông ta căm hận đến vậy là vì trước kia ông cũng là một quý tộc nhưng rất lương thiện, luôn giúp đỡ dân lành, bởi từ khi còn nhỏ ông đã mặc nhiên chấp nhận đây là thế giới mà chỉ mỗi quý tộc được đối xử tốt, nhưng một lần đi ngao du lúc trẻ, ông đã bị sốc bởi một đất nước, nơi ấy không giống với đế quốc, không có chế độ nô lệ, dân thường lúc nào cũng tràn đầy sức sống, nơi ấy là vương quốc Isen, nhưng đến một ngày, những quý tộc khác vì thấy chứng mắt do người dân ngày càng nhiều người rời khỏi lãnh địa của bọn họ đến lãnh địa của Stradrom nên đã tìm cách hãm hại lật đổ ông. Người vợ đang mang thai của Stradrom cũng sớm nhận ra điều đó nhưng do quá tự tin nên ông đã không để ý Đám quý tộc gài cho ông đến quý đô rồi ở nhà tẩy não người dân truyền tin về ngài lãnh chúa âm thầm bắt cóc phụ nữ đi làm nô lệ. Vậy là đêm hôm một nhóm nổi loạn đã phẫn lộ đến đốt nhà ông. Sau khi thấy căn nhà bốc lửa, ông đã chạy thục mạng về nhưng ngọn lửa đã thiêu dụi mọi thứ bên trong bao gồm cả người vợ đang mang thai. Ai cho ta lương thiện? Ông căm hận đám người ngu xuẩn lấy oán trả ơn này và cả bọn tầng lớp quý tộc thối nát đứng sau giật dây kia nữa. Lòng hận thù đã nuốt chửng lấy Strom biến ông thành một con quỷ. Ông ta muốn tất cả phải đền mạng từ hoàng đế, quý tộc cho đến dân thường. Vào ngày kế vị của August, khi đang thực hiện giao thức quan trọng bỗng một thuộc hạ báo tin khẩn đó là vương quốc bên cạnh đã bị một lượng lớn ma nhân xâm chiếm, nhưng August chấn an người dân đừng lo lắng. Nhóm cậu ta tập luyện bấy lâu nay chỉ chờ ngày này tới, hoàng tử August và xin đứng trước muôn dân tuyên bố sẽ đánh bại lũ ma nhân đó. Người dân nhiệt liệt ủng hộ, nhóm ma thuật của Xin cùng nhau bay lên tiến thẳng tới lũ ma nhân đó. Tại vương quốc Sui, pháo tín hiệu của quân đội ma nhân được bắn lên để thông báo sắp có một cuộc tấn công nổ ra. Bọn chúng đang lao tới vùn vụt. Tại cổng thành quân đội chỉ biết phòng thủ để chờ quân cứu viện tới, nhưng bạn ma nhân đã xuyên thủng lớp phòng thủ để tấn công người dân trong thành nhóm của Sin cũng đã kịp bay tới nơi. Bọn họ phủi tay một cái vài tên ma nhân biến thành cho bụi. Sau khi thấy cảnh đổ nát mà đám ma nhân gây ra August rất cảm phẫn, cậu đứng trên cao dõng dạc tuyên bố nhóm của mình sẽ cùng quân hoàng gia đẩy lùi bọn ma nhân. Người dân sau khi nghe tin hoàng tử nước láng giềng sang giúp đỡ thì vô cùng mừng rỡ. Đám ma nhân muốn thử xem thực lực của bọn người thường tới đâu, xin phân công mỗi người một việc. Bọn ma nhân ở khắp ngóc ngách xem việc giết chóc như một thú vui. Tuy là ma nhân nhưng phải gọi bọn chúng là ma thú mới đúng. Quãng thời gian dài luyện tập cũng có thành quả. Giờ đây chỉ với hai cô gái nhỏ bé cũng có thể đánh bại một lũ ma nhân, bọn chúng tỏ ra khá khinh thường khi phải đối đầu với hai đứa con nít nhưng sau đó thì không có sau đó nữa. Cứ thế từng thành viên trong nhóm đều tỏ ra rất xuất sắc hạ gục lũ ma nhân một cách dễ dàng. Sicily được giao nhiệm vụ cứu chữa cho các binh sĩ và người dân bị thương. Bên đây xin một mình đối đầu với cả trăm tên ma nhân, không cần nhìn cũng có thể làm bọn chúng bay màu, lũ ma nhân đang khiếp sợ trước sức mạnh của cậu. Tên ma nhân cấp cao lúc sau đó cũng phải đổ mồ hôi hột. Bên phía August và Maria bỗng một tên ma nhân nhìn có vẻ khí thế hơn lũ kia đi tới đòi lấy đầu hoàng tử để làm lung lay đội hình khiến August không nhịn được cười. Thì ra hắn là thủ lĩnh của đám ma nhân, vậy thì cậu ta sẽ lấy cái đầu của hắn để đám ma nhân còn lại mất hết sĩ khí. Đúng là đánh tên thủ lĩnh này có khó hơn lũ dâu ria kia thật nhưng hai người vẫn phối hợp ăn ý sau đó tặng hắn một cái lỗ trên người. Mục đích của cuộc tấn công này bọn chúng chỉ muốn thăm dò xin thôi không ngờ lại lòi ra tên mạnh đến thế, tên ma nhân cấp cao bị sốc khi phải nhận thiệt hại nhiều như vậy. Lúc này tên ma nhân mạnh nhất là Z thuộc hạ thân cận của Stjordrom đã ra mặt, còn tên Stjordrom hắn vẫn đang quan sát từ xa. Sicily đang phải dùng hết sức mình để cứu chữa cho mọi người trong thành. Bỗng một cô gái lao vào nhờ cô giúp chồng mình vì anh ta đang bị thương quá nặng. Bên đây Shin cũng đang cảm nhận được một nguồn ma lực rất mạnh. Mấy cô gái dường như không phải là đối thủ của Zed. Tên thuộc hạ thấy vậy lệnh cho lũ ma nhân cấp thấp mau chóng rút lui để bảo toàn lực lượng nhưng đâu dễ như vậy. Tên nào chạy xin cho bay màu hết, thấy nhiều tên đang sắp ra khỏi thành xin bay lên dùng một trưởng vô cùng mạnh để càn quét. Điều đó khiến cậu thấy được bên kia dường như đang có đánh nhau, lần lượt từng thành viên đều bị giết đánh cho trọng thương. Cô ta định đến xử nốt Yuri nhưng xin tới kịp. Nhìn thấy đồng đội của mình bị à đánh cho thừa sống thiếu chết cậu ta vô cùng tức giận nhờ Yuri trông chừng mọi người, sau đó lao vào đánh nhau với ả. À. Chỉ với vài pha trao đổi chiêu thức ngắn ngủi ả ta nhận ra mình không phải là đối thủ của Xin, ả ta chọn cách chuồn, Xin muốn đuổi theo nhưng ả ta giáng xuống một phép bộc phá diện rộng, nhờ phép chống đỡ của Xin mà mọi người đã bình an vô sự, nhưng Z cũng rút lui thành công, cuộc chiến lần này coi như đã kết thúc. Tuy vậy lần này tổn thất cũng rất nghiêm trọng, Stjordrom vẫn không chịu động thủ mà hắn đang có âm mưu gì đó, sau trận mọi người trở về giúp những người bị thương. Sicily dường như đã làm việc quá sức khiến nguồn ma lực bị cạn dần, đối diện với người dân sắp chết, tiếng khóc than của người thân bên cạnh. Sicily định cởi chiếc áo được niệm phép ra để cứu anh ta nhưng Xin đến kịp thời. Cậu ta dùng phép của mình để điều trị giúp anh ta từ cõi chết trở về. Từ giây phút ấy Sicily luôn cảm thấy mình kém cỏi, lần nào cũng phải nhớ đến sự giúp đỡ của Xin, Nhưng cậu đã an ủi và cho Sicily thấy tất cả những người đứng ở kia đều đều là do cô cứu chữa, nhờ sự giúp đỡ của mọi người mà cuộc chiến lần này đã kết thúc. August cảnh báo Đức vua tên Storm chắc chắn sẽ quay lại tấn công lần nữa nên cậu ấy muốn hai nước liên minh với nhau để chống lại đội quân ma nhân và được Đức vua đồng ý. Giờ đây Xin và đồng đội đang gánh một trọng trách vô cùng lớn lao. Sau khi trở về quê nhà cả vương quốc đã đốt pháo hoa để chào đón mọi người. August cũng muốn xin Đức vua chuyện liên minh giữa các nước cứ giao toàn quyền cho mình. Cậu là hoàng thái tử cũng như thành viên của nhóm mình sẽ cùng nhau thuyết phục các nước cùng liên minh để chống lại lũ ma nhân. Strom bên đây đang phiền trách thuộc hạ vì thất bại lần này. Hắn ta đang có một thí nghiệm gì đó dường như để đối phó với Sin. Đức vua và hai ông bà đưa tiễn cả nhóm đến các nước khác thực hiện nhiệm vụ liên minh để chống lại lũ ma nhân đó. Vậy là một hành trình mới lại bắt đầu.